Giang Dạ TV256 xin ờ, mến chào ờ, quý bà con cô bác Và dạ, quý anh chị em thân mến và dạ, bạn ờ, Phụng Nguyễn ờ, đã tham gia diễn đàn và dạ, chào anh ờ, anh Huy hồi nãy đó TV256 có một cái livestream thì phải nói rằng là TV256 có chút xíu ờ, nóng giận thì hôm nay ờ, thì ờ, thì TV256 tắt cái livestream đó và bây giờ là cái phần có thể gọi là cái phần tiếp theo Cảm ơn quý anh chị đã đến với diễn đàn TV256 chợ bạn à, Thiên Đường Chung Dạ chào bạn uh, Dương Giang nha, à. Vậy chào bạn uh, Philip Nguyễn Dạ <laughs> khỏe Rồi còn uh, thì chúng ta chỉ còn có 13 13 phút nữa thôi là đến cái cái lúc mà đón giao thừa nha đón giao thừa à, năm mới thì hồi nãy đó thì à, theo cái màn ảnh đó thì quý ờ, anh chị em biết rằng là à, có cái hàng màn ảnh chữ như chữ này nè thì TV 256 muốn kéo lên cho quý anh chị em xem nhé đã đảo đảng Cộng sản Việt Nam thối nát TV nhớ lại là à, cách đây cách đây 9 năm thì cũng vào mùa xuân thì đây là cái bài viết mà quý anh chị em thấy đó là à, mừng đảng mừng xuân đó thì ờ, bài viết này đó là của một cậu bé mới 16 tuổi thôi mà bài viết này TV viết vào à, năm 2000 à, 2010 thì coi như là 9 năm rồi chín năm mà cái cậu bé đó chỉ có 16 tuổi thôi mà cậu bé đó đã gửi cho TV256 những cái ờ, tấm hình thì thì khi khi nào mà TV 256 mà viết bài đó thì uh, cậu bé đó gửi cho TV những cái tấm hình để mà mà hỗ trợ cái cái bài viết của TV 256 thì đây thấy họ những tấm hình đây đó quý anh chị em thấy trên màn ảnh đó nên chúng ta thấy là hình Nguyễn Minh Triết nè rồi Nguyễn Tấn Dũng rồi, rồi ờ, gọi là núi liền núi sông liền sông đó nè đó những cái hình ảnh là ờ, đạp đạp đảng đạp đảng mừng xuân mừng đất nước tại vì đó cái câu mà nó rất là trịch thượng trịch thượng của đảng đảng cộng sản đưa ra đó là đưa ra cái khẩu hiệu rồi là mừng đảng mừng xuân mừng đất nước thành ra đó được bọn cộng sản nó coi cái đảng của chúng đó đứng trên cả mùa xuân của thượng đế thượng đế tạo ra cho chúng ta mùa xuân mà bây giờ đảng cộng sản nó đưa cái đảng nó lên trước cả mùa xuân rồi nó nói nó, nó nói toàn dân Việt Nam là phải mừng đảng rồi mới đến mừng mừng xuân rồi mới đến mừng đất nước dân tộc rồi đứng sau chót quý chị em thấy đây là một cái điều mà trịch thượng mình cần cần phải lên tiếng và hiện tại bây giờ sau 9 năm cũng như vậy hoàn toàn nữa là không có thay đổi vẫn một cái luận điệu cũ rích là mừng đảng khi mà anh nói cái chữ mà mừng đảng đó mà trước cả trước cả mùa xuân của thượng đế chứng tỏ là chứng tỏ là anh hết sai rồi <laughs> anh đợi muốn đứng trên thượng đế là là một cái điều rất là vô lý một cái điều gọi là mất dạy đó đó thì qua cái bài viết của TV256 cái từ đề là núi liền núi sông liền sông TV đọc sơ cho quý anh chị em thấy Hôm nay cậu bé 16 tuổi trong nước lại gửi một tấm hình nữa Nhìn bức hình hoặc đầu Ai cũng có thể mỉm cười à, vào gương mặt à, ngô ngô cái lỗ mũi của Chủ tịch Nguyễn Minh Triết Đang bằng chiếc áo có ba nút Đại khái là như vậy Thì ngay cái bài viết này đó Đã nói lên là là bọn giặc tàu á, là ôn gia bả ôn gia bảo là giang trạch dân và hồ cẩm đào với những bàn tay cầm búa, cầm búa liềm cầm dao để mà để mà làm mặt máu rồi tuôn trào cho người dân Việt Nam như vậy. Thì từ cái bài viết này chúng ta thấy đó là cậu bé này đó, cậu đã biết rằng đó là giặc tàu đó đang xâm chiếm cái đất nước Việt Nam mình mà cậu mới có 16 tuổi thôi vào năm 2010 thì hôm nay đó là coi như là uh, 2019 uh, thì 9 năm sau thì cậu bé đã là 24 tuổi thấy không đây là Giang Trạch Dân Hồ Cẩm Đạo nè rồi uh, Nguyễn Tấn Dũng nè Một câu hỏi được đặt ra tại sao một cậu bé chỉ mới 10 tuổi mà đã nhận thức ra được đất nước Việt Nam ta đang bị lệ thuộc bởi Tàu Cộng Rồi đưa ra những tâm tư suy nghĩ của chính mình bằng những hình ảnh biến họa như thế này Trong khi đó, những nhà cầm quyền như là Dũng Mạnh Triết lại là những tên chết nhát, hèn với giặc, ác với dân Quả thật đúng như cụ Nguyễn Trãi đã từng nói đó một cậu bé mà như vậy đó. thì TV256 nghĩ rằng là cái tương lai không xa tương lai không xa hiện tại thì chúng ta thấy ờ, đất nước ờ, Venezuela là ờ, tổng thống Guaido đã đã lên để mà có thể thay thế tên độc tài Maduro độc tài Maduro họ mà họ chỉ có là, là quân đội họ hỗ trợ thôi họ yểm trợ thôi chứ sự thật ra người dân hoàn toàn gọi là tẩy chay cái cái Maduro tại vì Maduro đó tên độc tài này nó làm đau khổ cho cái dân tộc Việt uh, uh, Venezuela quý anh chị em nên nhớ là trên 3 triệu người dân Venezuela đã đều đã vượt biên ra khỏi cái lãnh thổ của mình trở thành những người uh, tị nạn chính trị trở thành những người nạn nhân của cái chế độ ờ, Maduro một cái chỗ chế độ gọi là uh, xã hội chủ nghĩa giống như chế độ Việt Nam một cái chế độ mà tàn độc mà Nguyễn Phú Trọng đang cai trị đất nước ta thì ngày hôm nay qua cái phần 1 mà TV nói về uh, còn một TV256 đó nói về cái cái bài diễn văn của uh, ông phó thủ, uh, phó tổng thống Mike Pence thì Mike Pence nói rõ đó rằng là là the fight for freedom đã bắt đầu là cuộc chiến đấu uh, ờ, đòi tự do tại nước Venezuela đã bắt đầu rồi TV TV256 tin tưởng rằng là nước Mỹ đó sẽ đổ quân vào để mà bảo vệ cho cái nền dân chủ uh, vừa mới ló dạng của uh, nước Venezuela chúng ta không thể nào chấp nhận một cái tên độc tài mà đã làm trên 3 triệu người trên 3 triệu người dân Venezuela đã bỏ nước ra đi rồi làm cho cái đất nước uh, đất nước ờ, Venezuela hiện tại bây giờ là bị đói ăn chúng ta không thể nào mà chấp nhận như thế được đâu phải là chỉ có 3 triệu người bỏ nước ra đi mà mà tài sản quốc gia đang cạn kiệt nữa thành ra đó không thể nào mà chấp nhận cái sự tồn tại của Maduro được và Mỹ với người phó tổng thống như vậy thì chắc chắn là Mỹ sẽ bảo vệ cho cái cái cái nền dân chủ của của Quando tổng thống Quando trong khi đó tổng thống Quando là được uh, trên gọi là gần 50 quốc gia công nhận thì uh, cái sự mà sụp đổ um, thấy trước là nhà uh, độc tài Maduro phải bị sụp đổ thôi ý dân là ý trời mà hàng triệu người đã biểu tình như vậy thì uh, coi lại thì mình thấy Việt Nam mình cũng giống y chang như vậy thôi Việt Nam mình đang bị uh, uh, đảng cộng sản gọi là um, cai trị cái đất nước mình thì bây giờ chỉ có còn có vài phút nữa là đến giao thừa thì TV256 biết rõ là mọi người đang hưởng ờ, cái mùa xuân sắp đến và mùa xuân sắp đến này đó TV kính chúc mọi người được uh, mọi sự uh, vui vẻ may mắn và được ờ, hạnh phúc khi thấy được ờ, toàn ờ, dân tộc mình thoát khỏi cái ách độc tài cộng sản chỉ có thoát khỏi cái ách độc tài cộng sản đó thì cái đất nước mình mới phát triển được thôi không còn cách nào hết chỉ có cái cách duy nhất là phải giải tán cái đảng cộng sản việt nam vì cái tội ác của nó đối với dân tộc Việt Nam vì cái tội mà phản quốc của những người cộng sản họ phản quốc đối với dân tộc Việt Nam thì hôm nay đó TV256 nói thật là vào ngày Tết ngày ti nguy nguyên rủa nguyên rủa cái đảng cộng sản việt nam sớm sụp đổ cho cái dân tộc việt nam được tự do dân chủ và phú cường đây là cái lời nguyền rủa đó chứ TV không có chút tốt lành cho cái cái đảng cộng sản việt nam được tại vì cái đảng cộng sản việt nam nó đã gây ra quá nhiều tội ác với dân tộc việt nam và nó đang manh nha phản quốc nó đang manh nha bán những phần lãnh thổ cho giặc tàu thì không thể nào mà chúc tốt đẹp cho nó được và nó là thằng lại lộng ngôn với thượng đế khi mà đưa cái đảng cộng sản việt việt nam đứng trước cái cái mùa xuân của đất trời của thượng đế đã lập nên và nó còn đứng trước cả tổ quốc dân tộc nữa một cái đảng mà đứng trước tổ quốc dân tộc là một cái đảng phản quốc mình phải khẳng định như vậy và năm mới bây giờ đúng 12 giờ giờ giao thừa TV 256 gọi là nguyền rủa cái đảng Cộng sản Việt Nam Đảng Cộng sản Việt Nam phải bị sụp đổ Đảng Việt Nam, Cộng sản Việt Nam phải bị giải tán vào năm 2019 TV nguyền rủa đúng ngay giờ phút lịch sử 12 giờ bước qua năm mới ngay giao thừa đó TV cũng chuẩn bị đúng 12 giờ để mà đưa lên cái lời nguyền rủa đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và mong rằng bà con xuống đường để mà giật sập cái Đảng Cộng sản Việt Nam giật sập cái chế độ tàn ác với dân tộc Việt Nam một phút đã trôi qua sau khi à, giao thừa thì đó là cái lời ước nguyện của TV256 và đúng là cái lời mà nguyên rủa của TV256 để dân tộc Việt Nam thoát khỏi cái cảnh độc tài và được sống trong à, thanh bình và hạnh phúc. Dạ, cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe. Dạ, TV xin mến chào tất cả quý anh chị em.